Con gì đấy em? Video Xperia 9360 anh ạ. Anh ờ, làm video với nó đi. 9360 làm rồi thì nữa, mấy con thì nữa có gì mới đâu. Nhưng mà con này thế hệ mới, con này chỉ Gen8 nữa. Thế à? Ok, để anh xem thử có gì nào. Ok. Và sau đây mình sẽ ờ, mở chiếc máy này ra xem nó có gì mới hơn nhá. Và thằng em giới thiệu qua. Vẫn là một cái vỏ hộp đeo IPS bình thường. Không gì đặc biệt cả. Ờ. Phụ kiện, đầu tiên phụ kiện có gì nào? đây là sạc một cáp sạc không có gì cả ở ờ, đây máy đây con máy này là màu vàng hồng các bạn ạ có cái điểm mới đây thông thường chúng ta hay thấy màu à, bạc sáng của đèo IPS nhưng con này thì có màu hồng một màu mới hơn thay đổi hơn một chút ừ. xét về à, thiết kế tổng thể thì mình thấy không gì khác biệt cả so với cái dòng Dell XPS trước đây cổng kết nối này mặt sau này mở máy ra trong nào có gì không hầu như không có gì thay đổi anh em nói chung là theo đánh giá của mình ban đầu thì nó cũng chỉ là một bình cũ rượu mới thôi nó thay đổi chút về màu vàng hồng cộng với lại cấu hình chip đầu 8 cao hơn ok sau đây chúng ta cùng nhau đánh giá chi tiết xem gì khác biệt hơn nữa nhé Thiết kế của máy không gì thay đổi khi phần vỏ ngoài được làm hoàn toàn bằng nhôm nguyên khối cao cấp được cắt gọt bằng công nghệ CNC. Một logo đeo màu đen nổi bật ở mặt trước. Máy có màu vàng hồng, một màu hết sức thời thượng ở thời điểm hiện tại. Mặt đáy cũng không gì thay đổi cả, vẫn là một nắp có hai dải cao su để tạo khoảng trống thoáng khí cùng với khe hút gió dài. Một cái nắp có logo XPS mở ra thể thấy tất cả các thông tin của máy. Tổng thể của máy được thiết kế vuông vức và mỏng dần về phía trước. Các chi tiết đường nét được gia công tỉ mỉ và trau chuốt Bản lề liền trục cực kỳ chắc chắn cùng với khe tản nhiệt được thiết kế ẩn sau ngay sau bản lề. Máy cân nặng chỉ vào khoảng 1,3 kg. Cầu kết nối của máy vẫn gồm đầy đủ như hai cổng USB chuẩn A, một USB Type-C, một jack cắm tai nghe 3.5 và khe đọc thẻ nhớ. Điều mà đã bị cắt bớt khá nhiều ở các thế hệ sau như 9370 hay 9380. Nó hỗ trợ việc sạc thông qua cổng USB Type-C. Mặt bàn phím của máy cũng được phủ một lớp sợi carbon cao cấp giống như truyền thống. Lớp carbon này cho hiệu ứng thị giác độc đáo cùng khả năng chống bám mồ hôi và dấu tay rất tốt cho cảm giác tiếp xúc cực kỳ thích bàn phím được bố trí hợp lý và khoảng cách của các phím rất rộng hầu như mình không có gõ nhầm trong khi sử dụng đèn nền của bàn phím đủ sáng khi dụng trong môi trường thiếu ánh sáng Touchpad của máy có kích thước lớn, đủ không gian cho các thao tác vuốt đa điểm mà không gây cảm giác khó chịu. Mặt di cảm giác ca bám tay và phản hồi tốt với lực ấn yêu cầu vừa phải. Màn hình của máy có kích thước 13,3 inch, độ phân giải Full HD và không cảm ứng. Màu sắc hiển thị rực rỡ, chi tiết thể hiện rất tốt cùng không nhìn rộng khi máy này trang bị tấm nền IPS. Do màn hình không cảm ứng có mức độ sáng cao khoảng 350 nit thì máy khá thoải mái khi sử dụng ngoài trời. Đế nền của máy phủ 101% giải sRGB. Viền của máy cũng rất mỏng, chỉ một điều đáng tiếc là webcam được đặt ở vị trí trượt lý lắm, gây cảm giác hơi khó chịu. Ngoài ra thì nó có một số tùy chọn khác như độ phân giải 3K hoặc 4K và kèm theo màn hình cảm ứng. Và sau đây mình sẽ mở đoạn video 4K để các bạn cùng trải nghiệm xem nhé. Và điểm thay đổi lớn nhất của chiếc máy này so với các thế hệ 9360 trước đó là cấu hình của váy. Máy trang bị con chip Intel Core 7 8550U 4 x 8 luồng. Nó cho tốc độ nhanh hơn rõ ràng so với bản trước chạy i7 7500U. Cũng được trang bị RAM 8GB DDR3 và cứng SSD 256GB PCIe thì máy cũng đảm bảo chúng ta chạy mượt các video 4K cũng như không có độ trễ khi chuyển giữa các ứng dụng. Mình có test bằng phần mềm GridBand 4 thì nó cho điểm số rất tốt cả ở đơn nhân lẫn đa nhân. Máy có hai loa stereo được đặt khá kín đáo và tinh tế ở hai bên sườn của máy cho chất lượng âm thanh khá tốt với cầm bass chest rõ ràng và không hiện tượng bị rè khi mở max volume. Và sau đây mình sẽ mở đoạn nhạc để các bạn cùng nghe thử nhé. Pin của máy có một điểm đáng lưu ý khi nhà sản xuất đã cung cấp cho nó một quả pin giúp các bạn có thể sử dụng trong vòng khoảng 10 tiếng đồng hồ liên tục và giá máy trên thị trường đang giá vào khoảng 27 triệu đồng tổng kết lại thì đây có thể là một lựa chọn khác cho các bạn khi các bạn cần tìm cho mình một chiếc laptop doanh nhân có cấu hình cao hơn so với phiên bản 9360 thế hệ trước và ngược lại là không bị cắt bớt các cổng kết nối như phiên bản 9370 hay 9380 mới ra mắt còn các bạn, các bạn sẽ chọn cho mình chiếc laptop nào? Hãy vui lòng để lại ý kiến của bạn ở phía dưới phần comment nhé. Và video của mình ngày hôm nay Xin phép được tạm dừng tại đây. Các bạn đừng quên nhấn like và subscribe được kênh của mình nhé. Xin thân chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.